Hello, xin chào các bạn. Thì Khoa Nguyễn đến từ Sập Sinh Lý. Số điện thoại của Sập Sinh Lý là 033 22 77 Rất vui được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái biện pháp một số cái cách làm để giúp cho các bạn có thể kéo dài cái thời gian quan hệ một cách tốt nhất cho các bạn đơn giản nhất và hiệu quả nhất dành cho các nam giới nam bị xuất tinh sớm những nam giới nam có thời gian quan hệ ngắn những anh cha mà muốn kéo dài cái thời gian quan hệ của mình để nhằm thỏa mãn người phụ nữ chứng tỏ cái sức mạnh cái bản lĩnh của người đàn ông của bạn ạ thế cái biện pháp đầu tiên mà mình muốn mang để cho các bạn để các bạn có thể sử dụng các dòng sản phẩm về bao cao su kéo dài thời gian có thể nha các bạn đây thế sản phẩm trên tay mình à, bao cao su X-Men được sản xuất tại Thái Lan nhưng mà sản phẩm nó sẽ giúp cho các anh có thể làm tin một cách dẻo dai hơn bên cạnh đó nó có sẽ giúp cho các bạn có thể gia tăng được sự kích thích cho người phụ nữ bởi vì ở đây nó sẽ có 6 viên bi các bạn ạ 6 viên bi xung quanh cái phân bao cao su để giúp cho các bạn những lúc mà quan hệ tình dục nó sẽ tạo sự má sát sự kích thích cho người phụ nữ để khiến cho nang sung sướng và thỏa mãn hơn và nó sẽ giúp cho các bạn có thể phong tránh thái ngoài ý muốn ngắn ngừa và các căn bệnh xã hội rất là đơn giản và hiệu quả các bạn ạ an toàn tuyệt đối 100 phần trăm là nó sẽ không có tác dụng phụ nhé các bạn đây hai chính hãng tất cả lá. không? Thế cái biện pháp này thì được rất là nhiều các nam giới đã từng sử dụng sử dụng rồi. Có cái biện pháp thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn là các bạn sử dụng các dòng sản phẩm về trái xịt chống xuất tinh sớm. Đây, thì trên tay mình là trái xịt Pro Comil được sản xuất tại Nhật Đức. Sản phẩm này sẽ giúp cho các anh có thể làm tin lâu và dài cực kỳ hiệu quả các bạn ạ 100% nó sử dụng có tác dụng nhé bạn đây nó thời gian kéo dài của nó sẽ trung bình từ 30 phút trở lên các bạn ạ tối thiểu là 30 phút ví dụ nhé các bạn các bạn có thể bình thường là 5 phút khi các bạn sử dụng sản phẩm trái xịt pro của mình hôm nay, thì cái thời gian quan hệ của các bạn sẽ được cộng thêm 30 phút có nghĩa là tổng thời gian quan hệ là 35 phút cực kỳ lâu các bạn đấy thế những cái nám dở nam ami xuất tinh sớm mà thuộc dạng nặng các bạn thì các bạn hãy nên sử dụng sản phẩm trái xịt chuột xuất tinh sớm Procomil nay bởi vì nó sẽ mang lại cho các bạn cái kết quả và cái hiệu quả cực kỳ cao giúp cho các bạn thỏa mãn mình sẽ mở cho các bạn xem kỹ ở bên trong là cái trái xịt nha bạn đây đây trái xịt và ở bên trong nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng các bạn ạ à, để cho các bạn có thể dễ dàng đọc và hiểu hơn nhưng là ban tiếng nước ngoài những ai mà giỏi ngoại ngữ thì các bạn có thể tìm hiểu thêm đây Chelsea Pro của Miu này thì rất an toàn cho sức khỏe kéo dài thời gian quan hệ cực lâu thẩm thấu nhanh qua giá tiết kiệm về chi phí cho người sử dụng nên được nhiều các nam giới tín dụng và sử dụng nhất hiện nay của ạ đây là sản phẩm phổ biến ở trên thị trường một trái như vậy với dung tích là 15 ml đây các bạn để mình 15 ml của bạn ạ một trái về 15 mil nhé các bạn đây 15 mil các bạn có thể sử dụng tầm 40 lần quan hệ nhé bạn để chịu chi phí rất là nhiều tính ra thì mỗi lần quan hệ nó cũng không tốn là bao nhiêu tiền cả nhưng mà cái thời gian của mình nó được kéo dài rất rõ rệt và hiệu quả các bạn một trái như vậy thì sẽ có hạn sử dụng là 3 năm kể ngày sản xuất là tháng 7 năm 2018 thì các bạn tới năm 2021 nó mới hết các bạn cực kỳ là lâu à, đó là nhỏ gọn các bạn ạ và các bạn lưu ý đối với sản phẩm Procomil này khi bạn mở nắp nó sẽ có cái tiếng kéo nha các bạn đấy là cái phương pháp đơn giản để giúp cho các bạn có thể phát hiện được hàng thật và hàng giả nha các bạn đây hàng thật sẽ có tiếng kêu hàng giả sẽ không có nha bạn bởi vì sản phẩm này đang rất nổi tiếng cho nên ở trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái các bạn cần lưu ý về điều này thế trước khi các bạn có đề các bạn hãy kích thích cho cái cầu nhỏ cứng cứng và các bạn hãy lắc đê trái xịt nhưng mà chỉ cần cưỡng từ 30 tới 40 phần trăm là được các bạn ạ các bạn xịt thứ hai từ bá hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ đây để chủ xịt các bạn xịt lên phần đầu và phần thân sau đó các bạn hãy xóa đều đây các bạn tập trung phần đầu các bạn bởi vì ở đây sẽ có nhiều dây nhiều dây thần kín hơn đây các bạn xóa vào đấy thì sẽ hấp thu thuộc nhanh hơn sau khi các bạn thoa đều các bạn đã từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường nó sẽ giúp cho các bạn có thể làm tim một cách dẻo dai hơn làm chủ cuộc yếu chủ chủ động với các tư thể kích thích các bạn đây các bạn hang của đất đối với những cái cặp đối nào mà các bạn muốn quan hệ tình dục bằng miệng thì các bạn hãy sử dụng một cái khăn ướt để lau chui phân cầu nhỏ nhắc vậy các bạn lau chui phân dương vật cho sạch sẽ rồi mình hãy quan hệ bằng miệng các bạn ạ cho nó an toàn và hiệu quả cái sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm Procobio này các bạn nám có thể sử dụng để kéo dài cái thời gian quan hệ của mình một cách tốt nhất còn đối với những cái nám dễ nào mà bị thứ nhất là rối loạn cương dương dương vật lúc lên lúc không thậm chí là không lên được các tình trạng cứ mà không cứng thì các bạn không thể sử dụng sản phẩm trái xịt Procomil nó sẽ không có hiệu quả bạn ạ các bạn phải sử dụng các trong sản phẩm bên thuộc cương dương đặc biệt hiện nay ở trên thị trường thì xuất hiện trong sản phẩm thuộc cương dương người thái trong sản phẩm thuộc cương dương cực mạnh và tốt chất hiện nay được làm hoàn toàn 100% đến từ các thảo dược thiên nhiên được nhiều năm giải ưa thích và sử dụng thuộc cương dương người thái là sẽ giúp tăng cường lượng testosterone tăng cường ham muốn tình dục chất lượng tinh trùng khả năng sinh lý của người đàn ông giúp cho người nam vợ có thể cứng cứng chơi quan hệ tình dục cực kỳ lâu và bạn ạ để giúp cho bạn nữ thỏa mãn và người đàn ông hưng phấn hơn trong việc cuộc yêu đây logo con ngựa nha các bạn và những dòng chữ thái một hộp như vậy sẽ gồm 10 viên với 7.000mg các hoạt chất cương dương và đạm đây. đây bạn các bạn thấy không cái logo của nó được dập nổi rất là chi tiết để tới vậy thì sử dụng nha các bạn thế thuộc tư dương người thải được làm cho các thảo dược giống như là nhân sâm nhung hưu cá hột cốt là những cái bát thuộc đông y rất mạnh mẽ trong về vấn đề sinh lý tăng cường cái sinh lực ở người đàn ông cho nên các bạn nắm giờ có thể sử dụng rất là an toàn và hiệu quả bạn ạ trước khi các bạn sử dụng thì các bạn hãy lưu ý rằng hãy chặn các chất kích thích như rượu và bia trong cái quá trình sử dụng thuộc cương dương để đạt được cái hiệu quả cao nhất trước khi các bạn quan hệ từ 45 tới 60 phút thì các bạn chỉ uống một viên cái bạn của một viên này thế số cái bạn uống vào thì cái lượng lũ thuốc mẫu để phân cầu nhỏ sẽ được tăng cao giúp cho cầu nhỏ nó sẽ cứng cứng nha bạn rất là nhiều rất là cứng trong một thời gian rất là dài và các bạn có thể quan hệ tình dục trong thời gian tối thiểu là 30 phút cầu nặng và một đêm các bạn có thể làm từ hai tới ba hiệp tùy theo cái cơ địa và cái sức khỏe của mỗi người an toàn tuyệt đối bạn không cực kỳ là hiệu quả thế xả giá của dòng sản phẩm thuộc cương dương người Thái này là 450 ngàn nha bạn 450 ngàn hộp 10 viên những ai mà đang quan tâm thì các dòng sản phẩm về sinh lý hay là thuộc cương dương trái sử dụng xuất tiến sở báo cáo số sạch tối đôi chơi tình dục trên cho nam và nữ thì có thể liên lạc với số hotline 033 22 77 468 thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho các bạn bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đầu hàng kín đảo giao hàng tận nơi các bạn ạ các bạn cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau xin tạm biệt